Ngọc Ánh xin chào tất cả quý nhà đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Bán Rẻ Hà Nội Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn hướng Tây Bắc Và với cái căn nhà này diện tích 35m2 thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ rất là rộng Và với cái vị trí thì cách với lại chợ dân sinh 200m Vị trí của nó là cụ thể thuộc tổ 11 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội gần với khu đô thị đồng nghĩa và cái công năng sử dụng của ngôi nhà thì rất thủ tiêu đối với quý vị nhé mặt tiền của ngôi nhà 3 m 36 diện tích 35 m vuông hướng nhà là hướng tây bắc thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo cùng đón vào khám phá với cái căn nhà này thì ưu điểm của nó là xây độc lập tiếp theo thiết kế một tầng hai tầng nửa rất là thoáng với phần cửa chính thiết ngoài là cuốn sách phân hữu hiện bên trong là vườn nhôm hệ việt pháp thiết kế của nó công năng sử dụng bốn phòng ngủ đã sao ngoài ra ở đây đó là phần tầng một của ngôi nhà tất nhiên nhà nào hỏi cũng sẽ nhắc đi nhắc lại cho quý vị với cái sổ đỏ lúc nào cũng chuẩn chỉnh pháp lý chuẩn chỉnh cho quý vị có hỗ trợ vay của ngân hàng với quý vị có nhu cầu giá bán pháo ánh để ở dưới phần miêu tả quý vị vui lòng bấm dưới phần miêu tả giúp em nhé đây là phần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 và một cái kệ ở đây rất là xinh xắn để trang trí bày biện ở không gian phòng khách đó gạch lát nền kích thước gạch 60 60 cân đá đều đã được lắp đặt cụ thể xong hết rồi phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng từ vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ cực kỳ là gần với trường đại học Phenica gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông gần như là giáp với khu đô thị Đô Nghĩa cách với khu đô thị đô kiệm khoảng tầm 800 mét xong thông đi lại cực kỳ thuận tiện phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông đi làm theo trục đường tố Lê Văn Lương kéo dài mà đi lên tới trục đường à, Thanh Xuân cũng là hợp lý trong phạm vi bán kính 10 12 km quay đầu trở về sổ đỏ chuẩn chỉnh với cái thiết kế không gian phòng bếp đây mọi ạ lắp đặt toàn bộ tủ bếp này cũng như là xung quanh tiện bếp đều lắp đặt xong cho quý vị rồi đây với vâng, cái phần không gian bếp này thì ở đây quý vị có thể kê cho máy một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây rất là hợp lý đó rồi là phần tầng 1 ngoài ra phòng khách phòng bếp chỉ còn có một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị đầy đủ hết về ủng cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà toàn bộ hệ thống tay vịn của thang cột trụ của thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây quý vị nhìn kỹ thực tế thiết kế tầng bộ cho quý vị là gỗ ngăn cách phần cửa chính và phần cầu thang có một cái vách lam ở đây kệ trang trí nhưng mà cũng rất là đẹp mọi người ạ mọi người có thể để giỏ hoa như đây rất là đẹp luôn mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng như vậy còn cái đã review cụ thể đường hướng cũng như là vị trí ngôi nhà cho quý vị rồi mời quý vị cùng mặc ảnh lên tham quan các tầng phía trên của ngôi nhà trên phía tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 thiết kế cho quý vị giống hệt nhau, mỗi một tầng hai phòng ngủ. Đây là tầng đầu tiên ở bên trong. Ống chờ, sen chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao trong các phòng đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ thang đi vào giữa hai phòng tương đối là rộng tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài hướng ra phía bên ngoài đây quý vị đó đầy đủ cửa sổ hai lớp thiết kế đầy đủ ống chờ dây chờ phòng nào cũng rộng rãi dễ dàng kê đồ nội thất cũng như là thiết kế ở bên trong không gian phòng mọi người ạ và với hai phòng ngủ trước và sau thì phòng vệ sinh thiết kế ở giữa đây là phần phòng vệ sinh của hai phòng ngủ ở tầng 2 đây bồn cầu này sen cây tắm lavabo bàn đá ống chờ bình nóng lạnh và hút mùi và với cái căn phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30 60 lên trên tới tận trần cho quý vị tương đối là sạch sẽ màu sắc thì rất là nhã nhặn cửa nhà vệ sinh thiết kế là người nhiều nghệ pháp cho quý vị đây lavabo bàn đá ở đây thì sử dụng ờ, hệ thống điện nước nước thì sử dụng nước sạch sông đà điện lực evn hà nội hai hồ sơ riêng biệt nhau mọi người ạ và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà và với tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2 đều có phòng ngủ trước phòng ngủ sau một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài vậy cho nên mọi người chia sẻ với quý vị căn nhà này diện tích 35 mét thiết kế được 4 phòng ngủ nếu như mà quý vị nào à, đang cần tìm nhà gần nhất với khu đô thị đô nghĩa mà lại mong muốn một cái căn nhà hai phòng ngủ à, tổng là bốn phòng tức là một tầng hai phòng đấy ạ thì quý vị có thể tham khảo căn nhà này được thiết kế xây dựng duy nhất một căn thôi hợp lý đây là phần phòng vệ sinh đây ở tầng 3 tương tự như tầng 2 quý vị nhé và sau đây mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà tầng 4 xem thiết kế ra sao và một bánh đang đứng ở đây là phần tầng 4 của ngôi nhà với tầng 4 ở đây